Các em thân mến, hôm nay ờ, thầy chữa cái bài tập này một lần nữa để nhấn mạnh với các bạn là chúng ta có một cái bảng dữ liệu gồm có số thứ tự từ cột A cột A cho đến ờ, phần dưới đây một một năm để tương ứng với hàng là một hai sáu cột C đây là số sổ còn đây là ngân hàng đây là mã khách hàng đây là ngày gửi tiền đây là số tiền gửi và đây là lãi suất trong năm Câu A, tính tổng tiền và tiền gửi trung bình. Câu này thì theo em làm rất dễ đúng không? Tính tổng tiền. Tổng tiền thì chúng ta chỉ cần sum bằng sum. Đấy các bạn đi làm nha, các bạn chú ý đi vào phòng thi thì các bạn chú ý cho thầy như thế. Số tiền gửi từ F12 cho đến F126, F12 2.F 126 cái này các bạn rõ rồi Đó. Đó. tìm từ trung bình thì các bạn bằng Đó. cái này thì ngon rồi Đó. F12 đến F126 chỗ này chúng ta xóa đi thì trên dưới trung bình thì bằng average average F12 2 chấm F126 Đấy, các bạn phải nhớ như thế nhá rồi Đấy, F12 đến F126 chúng ta to to lên ra được này bây giờ câu tiếp theo là đấy là chúng ta chữa xong câu A tính số tiền gửi cao nhất của khách hàng có mã bằng uh, ờ, K099 số tiền cao nhất của khách hàng có mã tính số tiền cao nhất Đấy, số tiền gửi cao nhất thì cái này các bạn có nhiều cách nhưng mà chúng ta sẽ bằng D mắc bề mặt của khách hàng có mã cao nhất đúng không các bạn Đấy. bề mặt thì hôm trước chúng ta đã học bề mắt rồi chúng ta sẽ à, tính cái tổng tiền đêm mắc cao nhất thì chúng ta phải dùng cái cột này đúng các bạn Đấy, và chúng ta sẽ đi vọt lên ta sẽ có là F12 cho đến F12 cho đến F126 F126 đúng chưa Đấy. rồi cái thứ hai là chúng ta phải ghi là Ờ, mã khách hàng mã khách hàng đây là gì chữ mã khách hàng mà mã chúng ta phải copy cái tiêu đề này nhé các bạn nhớ là mã khách hàng này. mã khách hàng rồi mã khách hàng rồi chúng ta mã khách hàng ở đây thì chúng ta bây giờ chúng ta mới đến chỗ là à, tiếp theo là chúng ta vùng dữ liệu của chúng ta vùng dữ liệu của chúng ta là A11 A11 cho đến g bao nhiêu đây a11 2 chấm cho đến g88 à, g126 26 Đấy. chúng ta mã khách hàng mã khách hàng bắt thì um, chúng ta sẽ để cho nó um, mã khách hàng đây à, thầy xin lỗi chỗ này chúng ta sẽ là cái điều kiện của nó mã khách hàng là ở cái chỗ E 131 đến E 132 E một ba một e một ba hai sửa này rồi ờ, bây giờ chúng ta sẽ đánh lại và bằng này d max em mắc nghĩa là tiền gửi cao nhất của khách hàng có k 009 thầy nói lại đấy d mắc này thì chúng ta sẽ có dữ liệu của chúng ta đó là từ A11 cho đến G126 thì chúng ta fix đô la A được nhé đô la 11 2 chấm đô la G 2 chấm đến đô đô la G 2, đô la 126 126 126 là cái cái hàng 126 đây đấy xong rồi chúng ta cho thầy cái cột à, cột của chúng ta là cột số tiền gửi chúng ta đánh thẳng chữ và là cột số tiền gửi đánh giống như là tên của nó trên tiêu đề và tiếp theo ở đây là đô cái vùng này đô la e đến đô la mã khách hàng là đô la 131 đô la e đô la 131 hai chấm đô la e để đến tiếp cái ô này đô la 132 đây là vùng điều kiện nó có tên là mã khách hàng trên này Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gõ enter chúng ta nhìn xem giá trị này nó cao nhất ở đâu 150 của K K09 thì chúng ta nhìn thấy à đây Đấy, đây là người cái ngày gửi có mã khách hàng cao nhất số lần có lãi suất 8 phần trăm số lần gửi tiền có lãi suất 8 phần trăm thì chúng ta sẽ dùng một d cao bằng nhé chúng ta bằng cao là đếm đúng không d cao d cao rồi chúng ta mở ngoặc ra cho thầy số lần gửi số lần gửi tiền có lãi suất 8% thì chúng ta cũng gồm dữ liệu như trên kia đô la A đô la 11 hai chấm đô la G Đấy, xong đến đô la đô la G đô la 126 rồi đây là vùng đấy rồi bây giờ số tiền gửi thì chúng ta lại vòng lên trên chúng ta nhìn thấy ở đây là lãi suất năm đến lãi suất năm Đấy, thì chúng ta cho lãi suất năm cái này có hai cách nhé. tí nữa chúng ta sẽ làm cách khác lãi suất năm có phải là suất này nhỉ để thầy các bạn lãi suất đúng không lãi suất 5 rồi ở đây lãi suất 5 bằng 8 bằng 8 Đấy, lãi suất 5 bằng 8 thì chúng ta cũng làm cho cái cột lãi suất ở đây có cái uh, lãi suất 5 phẩy rồi bây giờ các bạn dừng ở đây chúng ta về đây rồi chúng ta cứ đóng cái này lại đã nhé bây giờ chúng ta sẽ giữ lại suất năm này chúng ta ghi cho thầy một cái vùng vùng vùng một kín ra đây Làm lãi suất năm tám phần trăm thế thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ tiếp theo là cái vùng điều kiện này Đấy. rồi chúng ta là đô la h đô la đô la hát nha đô la ở đây là chúng ta đô la hát đô la một 134 Đấy. sau đó các em thêm cho thầy đến cái đô la h rồi đô la đô la của các em ở đây là 135 Đó. để chúng ta xem nó lãi suất 58 phần trăm là ở đâu cũng giống như bài kia là bằng 22 đây là câu 22 Đấy lãi suất 5 để chúng ta thấy là nó sẽ vùng dữ liệu là cả cái vùng này à, lãi suất 5 là cột lãi suất 5 và 8% điều kiện D thì cái vùng này chính là vùng ô thế này Đấy là bằng 22 chúng ta cũng bằng một cách nữa bằng bằng nhá uh, ờ, cao nó có rất nhiều cái cao ít Đấy. cao ít nếu mà các bạn một điều kiện các bạn dùng này còn if else thì chúng ta sẽ chúng ta mở ngoặc ra ở cái này nha cách hai để ta xem có giống bằng như thế không đây thì chúng ta lên thấy lãi suất năm là uh, từ G12 cho đến G128 G12 2 chấm G128 Đấy. điều kiện điều kiện à, chúng ta bằng 8 phần trăm nó cũng ra thì cái câu này nhanh hơn cái câu này đúng không câu này là bằng này mà câu này bằng này nó cũng ra chúng ta thấy là có hay không cao ít ở đây khác với uh, với cái việc mà d cao thì cái nào chúng ta làm nhanh chúng ta làm này nhanh hơn ở ờ, cái này thì chúng ta lại phải tạo ra cái vùng vùng điều kiện là có hai ô đấy còn vùng này thì chúng ta bằng này thôi đấy rất là đẹp đúng không rồi bây giờ đã xong câu C thầy giải tiếp câu D tính tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng Đó. tính tổng số tiền theo mỗi ngân hàng rồi bây giờ tổng tiền theo mỗi ngân hàng nhé và chúng ta giải tiếp vào đây tổng tiền đầu tiên Vietcombank đã tổng tiền chúng ta ghi vào đây theo mỗi ngân hàng Đấy. tổng này thì chúng ta bằng là sum x bằng ngoặc ra vùng của chúng ta sum x ở đây nhé tổng tiền của chúng ta là từ f mấy nhỉ chúng ta tiền gửi là từ f12 cho đến 126 f12 đúng các bạn ờ, cho đến uh, ờ, f126 là cái vùng này rồi bây giờ chúng ta phẩy chúng ta điều kiện là uh, chúng ta điều kiện ở đây là cái cột cột này Đó. cột này thì chúng ta sẽ cho cái vùng điều kiện này nhé F12 F126 Đấy nó cũng giống như là cái phần bên này rồi thầy đóng cả là cái này chúng ta nhìn thấy tập đây là này đây chúng ta người này g ừ. một g hai g một đến g hai là tính đếm đếm con từng này còn ừ, cao nhất là chỗ này Đó. chỗ này cũng được Đó. À, chúng ta sẽ làm tổng tiền tổng tiền của việc Vietcombank trước tổng tiền của việc Vietcombank trước à, thế thì chúng ta dùng sum ít được không Đấy. chúng ta có thể dùng sum ít bằng vào đây nhé bằng sum tổng tiền của Vietcombank nhé tấm ít này tổng tiền là từ cho chúng ta là F22 cho đến F126 F12 2 F126 Đấy. rồi các bạn chú ý các bài đây nhé nó rất là khó ở chúng ta khoanh vùng đã khoanh được vùng này rồi phải Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái vùng điều kiện này Điều kiện này là C12 cho đến C 126 C đô la C đô la 12 2 chấm đô la C đô la một hai sáu phải à, ờ, chúng ta ghi là Vietcombank Vietcombank Vietcombank chúng ta cho cái này lên đây không ra không ra thì rồi ờ, chúng ta sẽ có lại như sau đầu tiên chúng ta là ta dùng sum ít ở trong chuyện này sum ít nhé ít mở thầy một ngoặc này vùng điều kiện có nghĩa là vùng có tên ngân hàng đấy là C các em cho thầy là C12 hai chấm c 126 là cái vùng này đấy là tên phẩy điều kiện là chúng ta ghi là việc công banh Vietcombank công banh nhé sau đó là tổng tiền là chúng ta là F12 F12 là cái chỗ này F12 tên F126 F12 2.F126 và bây giờ chúng ta nhớ cho thầy cú pháp có nghĩa là cái vùng tìm kiếm này có tên của việc của các ngân hàng tương ứng với tên ngân hàng Vietcombank và cái phần dưới này cũng là phần để tính đồng chúng ta sẽ tính được Vietcombank như này tương tự các em cũng làm cho thầy đến phần sau cũng như thế thì thay cho thầy là Techcombank à, bây giờ các em copy này vào các em bằng là người thầy xin lỗi rồi ok nhá ở chỗ này về dán vào đây này xong rồi chúng ta thay này đấy là Agribank Agribank Agri nhá Bank đây là từng này rồi Vietinbank cũng vậy chúng ta lại dán vào nó chúng nhưng mà chúng ta lại phải thay là gì Vietinbank quyền kinh doanh Đấy. giờ chúng ta được ba cái này Câu cái ba là tổng tiền à. Rồi câu tiếp theo là câu E Tính tiền trung bình tại mỗi ngân hàng Tiền trung bình thì chúng ta cũng là average Đúng không? tiền trung bình tại mỗi ngân hàng à, cái câu này chúng ta làm uh, ít Đấy, ở đây chúng ta viết ít máy tính của thầy nó chạy nó hơi chậm rồi chúng ta cũng có là từ A11 2 chấm đến G126 à câu này A11 chúng ta là C 11 2 chấm C126 à, để chúng ta biết được à, rồi phải chúng ta ghi cho thầy là Vietcombank rồi vùng này là vùng tiền Đấy, là vùng tiền điền chúng ta là F12 nhé thế thì tất cả những này là F10 F10 2 Vietcombank rồi đến DC12 đây là F10 F12 2 chấm F 126 126 Đấy, chúng ta sửa lại nhé C12 để việt Vietcom C11 C126 Rồi chúng ta sẽ copy lên này Copy cái này vào đây Việt Nam đây Đấy, chúng ta sửa là average thôi à, chúng ta trung bình đây trung bình nhá thế thì chúng ta được rồi xong rồi chúng ta lại copy xuống đây bán rồi à. rồi chúng ta đưa ra ngoài nhé đưa ra ngoài xong bây giờ đưa vào trong dán tiếp thầy dán tiếp đấy rồi bây giờ thầy sửa này chỗ này thì là Agibank à ri bành rồi cái này chúng ta sửa là việt tin banh thế là chúng ta đã học được cái hàm à, ờ, tính trung bình nếu à, ờ, tính này nếu tính này nếu và ép là cái phần tiền như thế còn chúng ta giải được mấy câu thì một hai ba bốn không rồi à, thiết lập cố định hàng ship 1 cố định hàng 1 của ship 1 hàng 1 của ship 1 cố định này cái này cái này thì chúng ta xem là cái này thiết lập vùng in ra bằng số lượng không in vùng khác ở cái này thầy sẽ dạy các em vào bài hôm sau Đấy, thì chúng ta không máy in ở đây Đấy, bài hôm nay chúng ta nhớ cho thầy nha hai cách này cao ít này và đề cao là đều giống nhau đều cho ra một kết quả nhưng đề cao phải thiết lập vùng điều kiện còn ít thì chúng ta không thiết lập Đấy, vì nó chỉ tính ở bảng g thôi cột cờ thì cũng như vậy nhưng nếu ở đây thì chúng ta phải ít ít ở đây là từ đây trở lại là điều kiện hoặc từ đây là vùng tính Đấy. chỗ này là là vùng tiền nhé còn vùng này là vùng ngân hàng nằm ở trong đây rồi thầy dạy bài đến đây để chúng ta hiểu được ngày mai thầy đến lớp chúng ta làm khai thác thêm